Xin chào quý vị và tất cả các bạn à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ à, Như video hôm trước mà Giang có chia sẻ đến một hoàn cảnh gia đình của nhà em Lồng Em bị à, hoại tử chân đấy Thì Giang có nhận được à, một số tin nhắn Nhất là của một chị à, Trâm à, Chị cũng đã từng biết được cái vấn đề à, bệnh bị hoại tử chân này à, Chị cũng xem của một, à, em là trên kênh của Cuộc Sống Miền Trung ấy thì cũng bị hoại tử chân tí nữa thì cũng à, cắt à, mất bỏ đôi chân nhưng mà lại à, nhờ được bác sĩ Hường thì à, theo như Giang được xem cái video đó thì à, mình cũng thấy là bệnh viện trả về không chữa được nhưng may lại gặp một bác sĩ Hường ở trong Đà Nẵng thì à, à, em Phong là kênh cuộc sống miền Trung cũng đã cứu sống được một người là bị bệnh hoại tử chân thì à, chị Trâm có gửi cho Giang hình ảnh và gửi cả số điện thoại của bác sĩ Hường cho Giang thì Giang có liên lạc luôn với bác sĩ Hường nhưng không nghe máy không nhấc máy thì ngày hôm sau Giang lại tiếp tục Ờ, nhận được uh, một cái cuộc gọi của một bác là ở ngoài Trấn Yên thì ờ, bác ấy biết là có một bác là người Giao là chuyên gia lấy thuốc người Giao lấy lá rừng ấy để mà cứu sống cái bệnh mặt tử này thế và bác ấy rất là giỏi Nếu giới thiệu cho Giang biết là địa chỉ nhưng mà Giang lại chưa ra để uh, xem hỏi bác như thế nào và cái bệnh này và chữa như thế nào và thuốc lấy làm sao và giang là tiếp tục nhận được một cái tin nhắn của, của một anh anh tuyến là anh cũng bảo là bệnh này chữa được thuốc nam ấy là anh ấy bảo là anh ấy sẽ gửi thuốc lại cho cho giang giang sẽ đưa địa chỉ cho anh đó thì không biết là tình hình như thế nào và cũng giang nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị cũng như các bạn về cái tình hình của em lồng này là cố gắng cứu em lồng rồi giúp đỡ em lồng thì giang cũng làm hết sức thì giang cũng lần đầu tiên biết cái cái căn bệnh này mà nên là giang không thể nào mà dám khẳng định là mình là chuyên môn được nên là giang cũng chỉ mong khán giả cộng đồng trên kênh của giang là có thể là, là chia sẻ lan tỏa cái video của giang này để cho nhiều người ai đã từng gặp trường hợp này hay là gia đình người thân bạn bè các bạn đã từng biết cái bệnh này có thể là liên lạc cho giang qua cái số điện thoại uh, giang có ad ở góc phía màn hình bên trái của kênh rồi đấy hoặc là quý vị nào nhà hảo tâm nào muốn ủng hộ cho em lồng để em có kinh phí à, thứ nhất là lo cho cuộc sống gia đình và bệnh tật hai là vợ hiện tại là em cũng đang à, bắt đầu chuyển à, ấy à, viện Nguyễn Thị Thắng cái lộ là đi chạy thận ở đây quý vị các bạn ạ nên là cũng mong muốn là một san sẻ yêu thương giúp đỡ em lồng ngày hôm nay là Giang lên đây để báo cho tất cả quý vị cũng như là các bạn biết một số cái tin là có cái tia hy vọng là có thể cứu sống được cái đôi chân của em lồng thì có gì ngày mai Giang sẽ ra ngoài trấn yên để tìm gặp bà cụ thầy Lan đó thuốc người đồng bào giao để ờ, gặp bà và chụp hình ảnh của em lồng đi để cho bà xem nếu chữa được giang có thể đón bà về đây hoặc là giang sẽ đưa em lồng trực tiếp ra gặp bà và trong quá trình giang chia sẻ video đó thì giang có nhận được thêm một cái sự hỗ trợ của một chị đó là chị ờ, ở bên North Carolina là ờ, chị có gửi cho em lồng là 200 đô quy đổi ra là 4 triệu 6 đấy Đấy, chị à, cũng có dặn Giang là dùng số tiền đó để giúp em lồng chi phí là xem đi lại tìm ai có thể mà chữa được đôi chân để cho em đồng thì à, hôm trước anh có vào ấy nhà em ấy thì à, anh có gửi cho em là 400 nghìn là của hai bác ở Hà Nội thì ngày hôm sau thì có một chị ở bên North Carolina là chị đang sống ở bên Mỹ đấy thì có gửi cho em là 200 đô thì đổi ra là 4 triệu sáu để cho em với vợ em là, là có chi phí để chạy thân đấy thì anh sẽ đưa cho em uh, ờ, 3 triệu 6 và 1 triệu để anh ấy đi lại kinh phí nhá à. kinh phí để anh đi tìm cái bà chú đấy ờ, đấy nhá đấy có cả anh trai lồng thì đang đang ở ờ, bên cạnh để để chăm sóc em trai mình là, là anh trai ruột của của lồng và hiện tại vợ lồng thì cũng cũng uh, uh, vậy một đây tại thì ờ, vợ lồng là cũng đang là chạy thận bên này yeah. Dạ. đang bắt đầu vào cái khoản nằm bên, ờ đến đấy thì ờ, cũng ờ, chia sẻ với à, anh tên gì nhỉ tủa anh tủa tủa à xuống xuống qua tủa đấy trai ruột của vợ lồng nhưng thì cũng phải chăm sóc lồng để từ ăn uống ngủ nghỉ đi lại chân thì quý vị cũng biết về gần gần cho các bạn xem là hầu như là bây giờ da thối thịt nó hết rồi đấy là giang rất là hiểu quay gần gần cho mọi người xem để mọi người vâng, biết đấy đấy là rất là còn đấy hỏng hết rồi đó quý vị trong viện nó hơi tối một chút là quý vị à, thông cảm à, không, không không không nhìn rõ được trong viện nó hơi tối mà ta lấy em nó phải nằm đây sáng nay là là anh mới đưa ra đúng không à, lúc mấy giờ nhỉ đưa đưa 8 giờ à, à. không có xe để đi bằng xe công nông cổ đá à, công nông cổ đá rồi con đường đi vào thì đường vị biết rồi hôm nay là hai anh em đi vào thì cũng quý vị các bạn biết con đường đi rất là bẩn luôn và cái con đường ấy là hàng ngày là xe một người hay đi làm đá chở đá ra để bán để đâm ra con đường đi rất là bẩn nát hết rồi nát thì hôm nay lên thông báo với ờ, anh tủa này với lòng là để ờ, mọi người biết là mình có một chút hy vọng ờ, để có thể là giúp em đó đôi chân có gì mai sẽ ra ngoài chân yên gặp bà đó để tìm tìm được bà ấy thì vì là mình địa chỉ mình có rồi Đấy, số điện thoại thì mình chỗ khó mình có địa chỉ thì người ta cũng không nhớ số điện thoại và cái người này thế người ta bảo là chữa được rất là nhiều người với cái bệnh này như này này Đấy, hai là bác sĩ Hường Hương mà ở trong Đà Nẵng hay Giang không liên lạc được hai hôm nay rồi có vẻ bác sĩ là khá là bận cái công việc của bác thì cũng đã chữa trường hợp mà trên kênh ờ, cuộc sống miền Trung em Phong nó đã, đã chữa được một người và trường hợp y hệt như là em lồng này luôn là cũng bị hoại tử chân tí nó thì cũng thắt chân thì uh, cũng qua cái video ngày hôm nay thì Giang đầu tiên là vào gửi cho em Lồng số tiền mà mà ấy thì à, Lồng nhận không anh nhá à. không có cô ở bên North Carolina gửi chị gửi là 4 triệu 6 mình đổi ra được 200 đô 4 triệu 6 thì uh, mình cũng bảo với em Lồng là đang giữ lại một triệu của em Lồng này để mình lấy kinh phí mình đi tìm thuốc mua thuốc hoặc là lấy thuốc nam ấy để cho em đấy chứ còn tiền của em đấy thì Giang không lấy đâu các bạn ấy thì để em với chi phí là lúc đang ở đây này vâng. cầm của em vâng. mình trai mình rất cảm ơn nhé ba triệu sáu vâng. còn một triệu thì ờ, để anh lấy ờ, ra ngoài kia nhớ mình phải mua thuốc ấy mua tiền thì bỏ tiền mua thuốc nếu giả dụ bà biết bệnh thì ờ, Giang sẽ chụp ảnh cái hình ảnh chân của em lồng này đi cho bà quay một đoạn video để cho bà thầy lang mà mọi người đồng bào giao ấy người ta có thể biết người ta chữa được vâng rất cảm ơn nhá à. Ờ, em nhá có gì ờ, cảm ờ, vâng. ơn em nhé vâng. có gì là lòng có thể là vâng. nói chuyện với cô cảm ơn cô chị ở bên bên bên nước ngoài ấy người ta gửi tiền cho em đấy yeah. thì rất là cảm ơn bà nhé, bà giúp đỡ cho cháu này vừa có chân làm an cho mấy đứa cháu <laughs> thì rất là cảm ơn chị luôn nha ừ. chúc mừng chị ừ. thì uh, giang cũng uh, chia sẻ luôn là chị thì muốn giấu tên chị không muốn nói tên của chị ra thì chị ấy là sống ở bên Mỹ thì bên North Carolina thì à, quý vị các bạn là thông cảm cho Giang nhé Giang không không tiện nhắc tiền ra đây theo yêu cầu của các nhà hảo tâm luôn đấy thì hôm trước thì Giang có gửi một triệu trước và đó vào là của cô Lan đấy với là à, ngày hôm sau thì Giang vào gửi nốt của hai bác dưới Hà Nội bác cũng, cũng khá lớn tuổi ừ. khi mà nhìn thấy hình ảnh của em này thì à, ai cũng rất là thương và bản thân Giang cũng vậy thôi bây giờ không biết làm thế nào cách nào được vì là hôm nay trên báo tin cho cho lồng là mình còn có một chút tia hy vọng vì khi mà mình ấy có bệnh thì vái tứ phương mà quý vị các bạn ạ nên bản thân giang cũng thế thôi và cũng rất là nhiều khán giả trên kênh của giang và nói với giang và comment ở phía dưới hay là nhắn tin và cố gắng giúp em đó cứu một mạng người cũng hơn xây bảy ngôi chùa tháp và nó là nếu như mình cứu được em đó cũng là cái phước của bản thân em đó và tất cả quý vị và tất cả các bạn nào mà đã từng xem video của Giang và đã biết Giang đi giúp bà con nghèo gặp những trường hợp này Giang thấy lần đầu tiên rất là khó và bản thân Giang cũng không biết làm như thế nào cũng chỉ nhờ các bạn à, quý vị ở trên kênh của Giang người khắp mọi nơi là biết trường hợp này đã từng gặp rồi có thể liên lạc cho Giang để Giang có thể là giúp đỡ em ấy ừ, tốt nhất là cái gì mà tốt nhất cho em đó là Giang sẽ làm thì chắc có lẽ là trong ngày mai thì rằng sẽ bắt đầu đi ờ, xuống chân Niêu để có thể tìm được ừ, cái cái bác người giao đó theo như bác bác trai ở ấy là giới thiệu cho Giang ấy thì Giang sẽ xuống tìm để xem bác ấy có chữa được cái căn bệnh này không và phương pháp và thuốc là như thế nào đấy thì nói chung là hợp thầy hợp thuốc thì mình mới biết được có thể cũng có trường hợp mà của của của em em em Phong ở trong miền Trung ấy quý vị các bạn ạ thì đang có xem ba cái video 3 tập 4 tập rồi thì là bác sĩ cũng trả về không không chữa được thì cái thuốc tây y là không chữa được cái bệnh hoại tử này Coi ra thịt nó thối lúc đầu nó cứ tím tím rồi sau về nó mới lan dần lan dần nó rộng hết cả đôi chân của em giờ đi lại không đi được chỉ nằm một chỗ thôi. nó rất là đau Giang rất là hiểu cái cảm giác khi mà mình làm trường hợp và thì Giang cũng ờ, thay mặt à, gia đình nhà em Lồng à, xin chân thành cảm ơn tới ờ, chị ở bên North Carolina đã có những cái món quà à, ý nghĩa kịp thời trợ duyên cho gia đình em Lồng nghĩa là em Lồng và vợ em Lồng có một chút kinh phí để có thể lo cho gia đình cái điều đó rất là đáng quý và Giang chân rất là trân trọng và Giang cũng không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn rất là nhiều và cũng cảm ơn cả quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi kênh chia sẻ những cái hoàn cảnh gia đình cho tất cả anh em bạn bè và người thân trong gia đình bạn cùng xem để mọi người có thể là chung tay giúp đỡ à, những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đó là cái mục tiêu cái mà giang mong muốn nhất trong tâm của một dân gian hôm nay thì à, anh lên đây gửi tiền đến tôi nhá mong lòng với lại là, là tủa cố gắng chăm sóc em mình nhá vâng. có gì là mai anh sẽ ra ngoài kia có thể anh sẽ báo số điện thoại của em thì anh anh, anh, à, anh có đây rồi ờ, à, điện thoại là là em, em tiên giang đấy lưu vào là em tiên giang cái điện thoại mà em gọi cho cho anh hai hai ba đấy căn đầu này 0969 6 9 179 79 223 Ok à, em Thiên Giang nhé thì uh, Giang có giữ lại một triệu năm bẩn mai có thể nếu mình ra ngoài kia một hộp thuốc con mình có tiền cho cho bà đó còn 3 triệu 6 là mình đưa cho em lồng em mới uh, chi phí trong quá trình nằm viện đó sau này có thừa như thế nào thì Giang về cũng sẽ gửi lại cho em Lồng hết toàn bộ thôi Lồng nhá, Lồng nhá ừ, Có gì là cứ yên tâm à, làm đây đợi, có gì mai anh sẽ thông tin lại Tuổi, tuổi điện thoại mẹ em cũng có đúng không? Đấy, còn vợ thì lúc nay em cũng đi qua đấy rồi cũng gặp đang đang bắt đầu gặp bác sĩ để chạy thăm Đấy thì uh, Giang đây là gửi thông báo lại cho quý vị các bạn biết yên tâm về tình trạng của em Lồng là có một chút kỳ vọng cái gì mình cũng phải có hy vọng quý vị và các bạn ạ mình không thể nản chí được mình có hy vọng niềm tin ừ, đấy là hoàn cảnh rất là khó khăn và cũng rất là biết anh xa các bạn thấy thì gần mới rõ được là là, là ấy vâng, vâng, vâng. cái này là mình cái ờ, gì đây nó truyền đến nước à? Ờ, truyền nước tiền Ờ, truyền nước mình nó nhìn cái này không ai dám nhìn luôn ờ, bản thân ra bản thân nếu mà gần một gần đấy cảm thấy lắm nó, nó ghê nhưng mà bản thân ra thì quen rồi ấy mình cảm thấy rất là bình thường xa các bạn không nhìn thấy được đây các bạn để ý này chân của em bên này đó vào đến chân à, ấy rồi rất chi là là, là đau đớn khi mà mình bị như này mình phải đặt được trường hợp của em đó mình mới biết được có cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá à. Ờ, có gì thì anh sẽ à, thông báo liên lạc lại với với à, anh trai em sau tuổi nhé à em bật mà xong là em kết bạn zalo xong rồi nó... à ừ đây mình có số tài khoản đó thì đi à, rồi rồi rồi ờ, em nhiều lúc thì ừ. trời nắng trời mưa không lên được thì em còn cử được tài khoản ờ à, rồi rồi rồi vậy thì uh, thăm để uh, lần sau thế tôi thông báo với em là như vậy à. thì ờ, chắc là video này của Giang cũng xin phép là khép lại đây thôi nên chia sẻ uh, với em Lồng báo cho em biết như vậy bởi vì tiền của các nhà hảo tâm của chị bên North Carolina cho gia đình em Lộc để có gì ngày mai rằng sẽ à, thu xếp thời gian và đi ngay ra ngoài Trấn Yên để tìm học bà Trương ở ờ, thôn à, Na Đông à, xã Kim Thành huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái đây ờ, là Giang cũng xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video sau nhé